Vâng, thế là à, nữ là 9 tầng nam là 7 tầng à, ừ. no cháu chín hồn bảy vía chín vâng. hồn là con gái bảy vía là con trai của mình thịnh đô chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ, lỡ những video hấp dẫn

nhiều tài liệu ít gì các các các con này các ta ta hùa quá

来来来。 cộng hoa về đấy kìa vì cộng hoa Hmm? Cái nào? Hello. Có con thương tôi thấy là thế này. Chắc. Cho mấy năm mà hơi nặng mà. Mình còn mà hảo nó kỹ thế. Thế à, kiếm càng giỏi chứ đấy đi làm nó đấy mình nọ ờ, nhà nó hạt à, nhà nó đấy mai nhà nhà trên đúng này đúng này nó bên trăm ngàn nó bên trăm ngàn nó chứ chứ gì thằng nó đua càng chân là này chứ mà mày đi tăng là này 9 tầng Nam là 7 tầng à, vâng. ừ. chú cháu chín hôn bảy vía chín vâng. hồn là con gái bảy vía là con trai của mình đó giờ mình chỉ mảy mét đu mùn mét này cái thằng con chỉ mét mà giờ em yếu em nó mi thì ăn mà mi nằm mà mình đuôi là ừ. dạ, dạ, dạ, để chắc này này đâu phải nhào nhào vẫn phải phụ ăn ơi kia ăn ó thế này đầu chưa này hết cả cái cái xa đây nguồn nước không uống luôn đấy lắm luôn, không không quỷ đâu cái này nó sạch không không quen không nghĩ gì qua phong tục thì nghĩ nó ghê nhưng mà thực ra thì nghĩ cho cùng thì con người nó là thế rồi ấy hiểu không à? thế thôi แม่คนแก่ก็อฉันในโรงงานโมจังไปโรงไหลโมจังเบียนขามาพี่นี่เบื่อ Saya ông thầy ma bên nào thầy đồng ngân tha về biển nương ngân tha chứ chầu nhân biển nào chầu nghe thấy ăn mò hiền mày bay bay vai chú nho chú cho mày mà cũng có nó nhiều lắm mơ pha ổn vương man mương dân du mỗi thế lại khả mong thông tiêu kiến tiền cam năm ta đàn ni ni em anh ni vô cơ bản lãnh ni với sang nghệ chẳng tiền mà vâng tí kiến thì nó đêm nay cháu ni Thank you bỏ máy chín hút rồi, là quậy có cái này chức sao ban ngân quan tiên đàn nhìn chậm nhìn mở là phải kiến tăng thì trong biểu cảnh so nha mang thì trong biểu cảnh tăng nha mà có bố nhẹ tiền du mà cho cùng nhẹ tiền nhìn coi cùng coi quảng nam nhưng nan khởi cháu đi thì cứ nở mà này nó là tính căm nha mà này nó đi phải qua bản nhà cháu phiền côn đường sao phải qua mương nha phiền côn hai coi cùng với của mạo đàn nhưng nan khởi không cháu này kín nhủ pai đắng ní chim nha mà này xảy nha thật tình đó chú cái này cái này con là cái cái cho mà mà mà bác sĩ bên này con nói ăn nói đấy con nói nói mà con nói ăn nói là là ép là ép rồi thôi lớn vẫn ép rồi ép rồi nói rồi cái này có cái địa hơn cái này có ý thôi chưa sập à đấy cho cho cái dưới cho dập gần mình nè còn 거길 xe 사람은 phải là vì mình mình mình mình mình chơi đấy đấy không kia còn con hở vậy đang lắm nó cái này hở bên tám tông cái gì

Thì alo mày mù là lắm ấy Bà này nó cắt quá tính mà gì đó mày có ý ngay nè ừ. mày trong mày nó ngài mày cáu là nhưng mày này mấy quay ở đây nó đang ở bên máy quay mình mấy thời gian đi ngay Cần chắn mà bên nhà nó ấy Không quá láo thôi Đi con này mình nhé cho đây rồi Ghi âm lên tí Sao ghi lên cho đó Chứ thấy nhé tôm cột cấn nó chắc có gì phải tăng này mà Nhé tao Văn văn Thì đấy Nhé cơ tang bò đấy tiếp tục đi tao hiểu một cái nó men men Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ chú video hấp dẫn Hả? Cô áo có cái chục cái chuột cuốn cần bắt đấy. Ba năng vốn hẳn đi nó là máy, máy làm máy, làm máy, làm máy đấy, đấy. Đấy, khách lúa mua mua lúa xanh. Mua xé, mua xé này là xé sau cổng mình là khoái lán ban. Thế nào chỉ mới đi. Cái cổng mình. Tất lúa lúa cố xanh. Còn lúc làm mình. Nhất cái chúng này kéo kéo kéo kéo kéo rồi kéo rồi hả để này vào lại vào lại mà mày ăn năm ấy năm mất tiếp tiếp cổng ấyผมลุงพี่ก็รับผมพี่แจ๊กแจ๊กอีมันแจ๊กฟักดิ้วอีกเหรอมีน่ะเอาเติ้นกงเลยจ้ะแล้วนะมีน้องมันเอาอีน่ะมันแม่งบ้านน่ะไว้มันเย็นเท่าไหร่ไว้มันเย็นเท่าไหร่วันเลย Trời có mày ăn đứng này. Bài lúc này dầu này già này. Tiền có bộ ngon. Tua ấm ơi trời. Nhảy sổ đây. Ừ. Vậy mày Thán nó như nè, quái chứ nè Thán chắc đấy เด็กอันก็ตั้งน้ำก้อยต้องไหนเอ็ดเกี่ยวเกี่ยวสมองเลยดิเออเม็ดเดียวจะใหม่เลยได้เดี๋ยวนี้แต่ปุ๋ยขึ้นต้องไหนแล้วน้ำหายยังมีเงี้ยแข็งของมันอายแค่แข็งนี่ด้วยก็ได้เออเออเออยกเออเออแค่ก็ปูนขึ้นบ้าอีกก็ได้มันไม่เีฐานมันไม่หยาลายฐานมันต้องแต่งไม่ไม่ไหนวะđúng rồi con con con đuôi rồi hiện bọn thất sắc thế có nó có thất sắc đi ờ

Cha hôm tay. Kiên kiên tôm ăn luôn ngay. Nằm thôi này, cái gì là kia đấy, không gì nó họ đấy, bố mươi tiêu mưa đấy, anh nhảy nhảy vào đấy giống như đó lấy này con đấy lại bảo con cũng phong hải rồi không được diệt rảy có như thì con không đi không đi không đi nói không đi lên quên lên bầu hương quên đi lên phải bắt con rồi chúng con lên bóng phong rồi rồi chút rồi bóng phong rồi rắn nó hảo ăn đó như này vâng mà nơ, đèn mà nơ Coi é cho nó mà cho Nó nó là lú, nó lú là lú là nó Mày bắt đây rồi Nó lú là đấy Cái lỏ, nó mà lỏ là mất kìa Đấy Đấy con này cũng khởi nghiệp hết rồi như này bao đủ đó đấy chính nhà nó khởi kinh hết bây giờ cái bát thao lủng lủng cái lủng cái lủng đấy lủng cái lủng cái lủng đấy lủng đấy cái lủng em mình chưa na lủng chưa là có à lủng á kiếm một con, phải kiếm một kiếm một con vua nó về vua đấy còn vua ngon đấy lũ trai là lũ trai cúc bà lơ họ nó nằm số nó họ nó nằm số anh ông ông mắt số ông nằm số đấy mẹ tiền ờ, lúc cây cúc và con và lá chứ mà đấy là tiền đấy nó là lũ hết để mất số lầu là lũ hồ đoàn ừ. hòn đấy nào hòn hòn hòn cháu vậy vậy nó phải tưới con chưa tới chậu bao sữa tôm lục vậy ôi chứ hòn bà đây cả ừ. chắc chỉ tưới quá rồi ngỏ giỏi ngỏ luôn chứ nè quá mày cứ chìm đâu quá on nọ mà chẳng bèn tiền đâu quá nào anh em con cháu trong làng trong là trong họ hàng cái đấy anh làm mà này đấy bưng cái lương tiền mày chừng nào mà cho mình lại đấy mày cháu lì đấy nào con cháu ai là gắp xương không chưa cháu ai là gắp xương không chưa nào còn ai nữa còn nhiều nữa con chào là rồi, làm tay rồi. Anh cũng chắc còn tốt bé lắm. Con thoải mái rồi. Nên là vẫn nên là hãy mà cháu, nên là nói. Nhìn xuống rồi sao nhìn nó. Đồng hồ quá. đồng hồ đấy nha. Đồng hồ. Anh cái đồng hồ ông phủ ông Dương chứ. Không, cái này lít đồng hồ. Lít đồng hồ đây đây đây cháu nắp lồng hộp miết ở bưng miết ăn lón nên qua khía mà không kia đó thằng em mình mình tam kẹp tam tăng cầm gờ tiếng anh lại là mà cái còng nữa cái tiền nữa ngoài nà nữa nà hơ là hơ nà hơ cái nà thôi bạn có là con con chữ gió nà với phương cẩu rồi và phương mở đâu ơ là còn nà nữa nà khó khăn nà hơ là hơ nà cái con nữa hàng đi lại nữa nà nữa ô vàng này vàng không ô cố khỏi mình sản ngô làm tay của nó bà con cả hiến tê nó ôi ai à, tiến xuất ư và xuất ư giản không khỏi lắm. mấy nghìn độ nhỉ nào có lo đấy ôi hải to có lo đấy mấy thoải mái nữa con cái mới tải cái đường tải cái đường coi mới ở căn ơi

Chứ có nó là chưa đó không? Chẳng con ho mà con mà lại phải bác thằng đó. Kêu kêu thế thế thế tàu ấy. Kêu đi lẹ thằng đó với mà. Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ con lẹ là nhau đấy kêu kêu thế còn nó và kiếm tinh rồi đấy kiếm tinh đấy con ngu tinh ngu tinh rồi con ngu tinh mày mắn bố mi cái đài rồi thế còn măn là mày đó có tinh con giờ kêu con giản đi giản giản bờn cả Đấy, ao ao hỏng ăn ăn sát sụn mất anh. Cô nhìn đồng phá cũng đấy, làm ăn cũng đi. Nó lúa như thế này, nó cũng nó. Im tiêm nó ơi. Chưa cả chưa cả đấy, ừ đâu. Ừ. Con mất nó nó mua vào chứ nó. Nó phá cũng đấy. Phụ nhỉ. cá nào đấy. Nó làm gì đấy. Nói khỏi kín nữa. Nào, nó, tốc mày yêu anh Alo nói nói hự mà mà cái hạo mà cái cuốn mà nè có mày xuống nó kia bên phải nói hự xui hự mà bà nói ai cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn rồi làm tay của bà ơi buồn hết rồi cảm ơn rồi ai luôn luôn luôn tao tuần trang cấp cảm ơn lại đưa rồi đúng tiền đưa bố bố dậu bố bố tiếng bố thế đúng là lo lo lo lo lo đi vậy bỏ đẻ nưng mà cũng là cũng gì đó hiện là sát tin của đâu mà hát về suối luôn nha kiếp con ôi suối về suối em suối em mất cả mất à, vâng, cái đâu không còn phóng yêu bạn ngân về đâu bây giờ nó cái này thành một co sư một lấy bạn nói hình cái kho sửa sư này kho sửa sư kho sửa măn nhau bên nhà là có kho kia bà luôn thì rút sớm thôi có co sửa ăn bà ngơ chẳng pe bà bà bà nó cái nó xì mà mũi thế này bà ngơ nó mày mũi tay sẽ xìm qua nó ma tay nó cứ tệ mẹ chưa nó là nó giả là thuộc cái coi nó giả không ai này cái đó rất giả tốt tôi nghĩ thấy là ca trưởng phải là đây trưởng ra cái bà bà đó mà đi kia ma nổi vàng ảnh vàng anh gần xong bà thương phá sóng á phần cán đô chơi xuống đó ừ bây giờ mỏi rồi phần rồi đi phải bạc cái này giả đấy mà mà mà bán thì bên đồng năm mươi trăm nào cái này sản xuất năm bao nhiêu nha mình lấy thì cái dầu xay lên cái này ngân hàng một số tang hòa một là dạ, dạ, dạ. là mình nhiều lắm bên đường ờ nhà đâu mà ở đâu có bầu đâu dài đây khỏe mà à chúng ta có đấy đầu mới chứ đầu mới là kia năm mới đầu mới là hơi bà nó nó chấm bà ta nó dài มันก็มีชายกล้วยตองเลยนี่ไหนลายเลยอันนั้นล้อด้วยหรอจิรุมีไปจัดรู้เลยนะมีใครเสียบ่ามีหนอกเสียบ่ายนะอีนำมาแก่โอ้ยหนอกเอ้ยมันยังเงียดีเลยต่อต่อต่อต่อต่อต่อจะอิ่มช้อนนะมันไม่หดที่เราอันนั้นอันนั้นกับกูนะมีบังเงินนะ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 vì đầu thôi mà nó nó biết gì rồi cổng là làm gì ra mà hùng nó bây giờ nó làm gì tay đôi là tao thì cái đó đó nó mới thế chấm ấu hơn mà mà chấm ấu hơn mà mà chấm sao sao ai hâu rồi ai mừng ai đâu chạy con rồi ao chứ mà mới tìm cái nó này có máy nữa chứ nó mày cứ lên nữa chứ nó nó lắng chuyện đi ai mìn lại ra ai ơi chú nữa chứ nó ôi nòng lái phi ai cần đi chứ nữa ai ta phá nên ơi mình luôn ơi phía ải ơi sao ban sao tên vừa gì nữa ai nào mà chán để đưa ông ơi con ơi nào ơi châm là nó sẽ đi đi đi đi đi đi này nó đó mà chục mà ai ai hả mừng ôi ơi dài cũng là nó là mắt nó tin tao nó luôn qua nó bóc tôi lui luôn tôi đi luôn em anh có theo anh đi cảm bạn anh em anh đặt vào trên này này ôn ơi con tìm ơn đây ôi chị ôn ơi pin nà bó vẻ ngắm nghe thế nữa bây giờ bây giờ buồn á nó lại dạ, thế chứ mình điên bắn mà nó vằn con ơi bị ôn ơi làm điên hay không Hiền hàng nhìn sao bây giờ quân ra ngơ Pít phải xe mê bị ai Pít phải cũng lâu luôn Chưa tiết kiệm quá quá chứ đấy Nó biết mẹ nó nhìn nghe luôn Ông ăn đi ចឹងអៀនអាណាស្រួលណាដល់វិញមាននោះញីងណានោះអានទើមពេលនេះញ៉ាហៅចាប់សាយចឹងនេះសាក់តូឯណាបើបើបើចាប់សាយពីឯគូក៏ប្លែគិនឯមកឯហើយនេះពីឯអើយពីបាទឯនឹងមកបងនោះញ៉ាមកកាត់ទៅខ្វាត់អើយនោះពីអូនអើយมึงบอกว่าនោះញ៉ាមកកាត់ទៅខ្វាត់អើយពីអូនអើយខ្វាត់ទូលើពេល เวียดไปซื้อมาขายเลยแล้วเนอะจ่ายเอ้ยปีอุ่นเนอะซื้อเป็นขายเลยหน่อยเอาซ้ำกว่าเราควายรู้เอาซ้ำรู้เอามาเต้นกันแม่มึงก็เหี้ยอ่ะแม่ก็เหี้ยอ่ะเดี๋ยวซ้อยเดี๋ยวซ้อยก็เหี้ยอ่ะนี่เป็นเจ็บเหรอเต้ยมันมันเนื้อปีอุ่นเลยเหี้ยกันนั่นปีเอ๋ยฮะปีอุ่นเลยเป็นใส่เต้ยเพื่อนเป็นสาวปีเอ๋ยฮะปี lần đầu tiên anh như nào mấy đây này lính lính lính đẹp đẹp rồi tao tao sẽ là tao sẽ hiểu tao mấy mấy tháng này đi chip ơi chip ơi tháng này này quát bên tay mương người nào nó mương nơ phải nơi pi u nơ Đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi เอ้ยฮานองดีต้มหนาวเนื้อเปียเอ้ยฮานองหาวต้มเมือนเนื้อเปียอปีอุ่นตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ปีอายเั้ยปีอุ่นเอ้ยตกน้ำหน้าจะให้ลิงลิงมาเลย้อปีอายอ่ะปีอุ่นเอ้ยได้ Mưa nè, mưa nè, mưa nè. เป็นไทยก็เป็นไทยอันนี้มันนั่นต่ะบ่เป็นไทยมันต้องเป็ฮะปีอุ่นเอ้ยตกตาหาพีไปเคนน้องมึงเอ้ยปีอายปีอุ่นเอ้ย ตัวมงขอมึงเนื้อเปียอาปิวใช่มันเงินเอาสองมื่นอชิมชิมขาเมื่อรีเอสน่ะชิมรักเกินอ่ะเปียน้องเอ้ยชุดตัวเพนเปียเด้เนปีอุ้นเ้ยชุดเลยเพนเปียน้องเด้เนเปียอาปีอุวนนะเออเอาเออมึงโซนอเออไออเปียเออย คนน่ะอัพนำเป็นคนดีนะป้าพี่อายเอ้ยสีหัวเป็นคนดีเผื่อมานะป้าพี่อายอ่ะพี่ยาตัวคอยปานลงเหลือเนอพี่อายอ่ะพี่เอ้ย dạ ờ, thế là con quý là xó ngân ra kịp bắt em luôn rồi nhắn khánh quyền ơi bị ải ờ, ơi bị ơi ơi khánh quyền ơi bị ải ơi bị ơi ăn sấy nữa không có đâu áo gì gió nữa ăn vậy nữa ăn ăn sáu tinh nữa pi à pi u nơ cùng cùng nó khó mừng nơ em nhìn đây em nhìn cảm ơn rồi coi nó pi à em họ kia họ nóng không như lại khấn bái nữa qua nóng nữa qua lá nữa nhân nhân khấn bái thế họ lại vu có khấn bái thế qua nóng qua lá nữa nhân khó đâu khó khó chứ hơn là ờ, giờ mà sau nó biết rồi tao phải mày nữa tao phải nữa không biết để đi qua để hết thần thần mà đâu thần à cá hòn thì có lồng ấy sai có lồng ấy nào có lồng thải cá hòn này đã có đấy mà

là mượn là happy one ơi là gì là tốn bố ba nó à, à, happy happy one giờ lủng cái số có còn sáu mươi mét mét là nó sáu còn giờ mình cũng thẳng đấy rồi à, thằng phải là là lúa với ai ăn xuống sao sao sao đi dạ cứ trong trong trong trong trong saiมันเอาสายเอาสายมันแม่นขึ้นนะสายมันขึ้นซาซึบใส่ใจใส่ใจไว้พูดต่อพูดต่อจะอัดแม่งให้มันหันหันหันพูดต่อพูดต่อพูดต่อเลยพูดต่อพูดอินหมันกันพูดจะอินหมันกันหัดตางเลยชูนน้องเอ้ยว่านอนลงเนอรัวหลานมึงเนอนอนลงรัวหลานนอนลงเนอเกียรเนอคุณคนมึงหมดเลย tại nó bưng mà thiếu ứng nhau bưng mà công lắm là cũng là đi lại nữa cái gì tiền nữa tiền nữa qua mấy em trưởng ấy đó trưởng ấy hóng mình con đóng xó đây con đóng xó đây hóng xó xó thế nào xó xó xó mà xó xó xó xó xó xó xó xó mạo ăn ao vậy thôi. Hẳn đây cứ sói con nào về men của những phu em. ngồi luôn hơn. Vậy vậy bên xong ngồi ấy. mình muốn của ngồi ấy. Anh nhớ đây. Anh nhớ này. Cho muốn còn ăn còn ua đâu. Nó có người nó tiền hả nè, bà ơi, giờ sao hắn nói đi lại. Còn nó nó đảo đó. Ơi, sao hắn đi bên ơi, bà á, bì hôn ơi. Ôi mương trà tay mương trà mà nó ừ, có tải cái gì chỉ tiền cha xuống diệt sư diệt đấy đâu thư khơi rồi xuống diệt như là rồi đấy đánh giá nào nụ nhiên nụ nhiên nụ nhiên có lầu nụ nhiên có lầu chứ mẹ tiền này mẹ tiền mẹ tiền mẹ tiền mẹ tiền này mua em ơi bà em bố lấy lại em à Thôi đi lo bất cứ anh đó là em ơi Kẹt bạch lơ, cúc à, nải em nào bạch lơ tâm lý chú ờ, hay ông có chết không không à, à kia tôi tỏ nó vào ăn là không chịu chịu chịu chịu chịu chịu ô cái này phải bước bước con phải bước vào một tí bước một chân dù là nó khá đông quá nhưng sao này không này cây kìa งขาขาลงขาลงตัวลูงค้ำตัวลูงขาลงขาลงขาลงขาลงอลอขาลงขาลงงอตาขเลยตลอมาตั้งขาลงมาตั้งงขาลงขืลงมาตั้งตั้งกลลงขใช่ขาลเอาขาลงลงขาลงขามาตั้งปีอุ่นเนยไอ้ขอลงขาขา่งาลยไอ้ขา่งไอ้าลงขอลง่าขาลงาลยนะอง่างลลเขาเนยาลงขานเนยลงลยขางที่โดเมึงขาเดียวคุณดูขาเดียวหลังงอมาหยเป็นลดกว่าคุณลดกว่า bước hàng ổm kia thằng ổm nó vui nữa kìa đúng hai cốt này có khăm nó khăm nào ờ. có miếng sải miếng sải từ từ sải từ sải từ sải từ không sải từ nó vào đó rồi từ tê tê tê được tê tê tê được qua tê được qua dạ, dạ. à, ờ, ờ, nó dạ, nó khẩn con nó một à. tê tê đấy đuổi tê đấy khăn giáo khăn giáo khăn giáo khăn giáo xuống khăn giáo xuống nè ừ จริงค่ะมันยังหันเงียงไงมียังมียังแล้วเมื่อให้ทางพีแล้วเออพวกกันเออไปไปไปกันป้าเป็นป้าดีป้าดีงอมดีตาไปไม่เตียนเฮ้ยป้าหันเตียนเฮ้ยเป็นป้าง่วมดีเลยตายมันอะไรอะไรเชื่อมาน้ำมันป้ามันเนือไป้งตั้นือทางป้ายังป้าอยู่ป้าหนึ่งป้าหนึ่งป้าหนึ่งแอดหนึ่ง pan yang yang ba ba nga ta ai vậy ba ngon ngon là phá ngon phá ngon ta phá ngon phá ngon phá ngon nè phá ngon nè ừ hầm điện gì đâu thầm mến điện hiếm mình đi sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai mình hứa mình hứa mình hứa mình hứa là bữa nữa là bữa nữa mình hứa mình hứa mà anh ăn cưng ấy là bữa anh ngon rồi anh muốn rồi mình muốn rồi mà con khó lắm chứ tên còn lo nữa tên còn lo tại là phải nó liang ấy anh tại phải nó liang qua Chứ cô bọn em khút lột này Bảo, nó bảo lọ nhá hình ra Quá, cô bảo lọ nồi nữa sao nhá Cái tinh lọ ừ, rồi, tại bọn đầu điắng Ờ, đấy, nó công ngoại hết nó biết phúc rồi rồi Tại vì em uống tẩu, qua, lũ trai không nư Ngọt nư Tiền bà anh, tiền nư ไอ้ท้าสวยไหมมากนี่ไปไปแม่งเออเรียนดูก่อนแม่งวันสุดแม่งเออเป็นอ่ะต้องเลิกเลิกก็ต้องเลิกเลิกแม่งเออไหนยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยี่ห้าทุ่มห้าใช้แม่งเอาไม่ไม่ยังไงมันชื่อน้ำทุ่มไหลก็ก็ก็แรงสับสับหน่อยพี่พี่พี่เช้าเช้าเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยชุ่มเติมเนี่ยเอามันสับเปิ้งสืบปิ้นหน่อยโอ้เช้าเช้าเช้าเช้าเนี่ยเช้าเช้ามันตั้งอยู่ngoàiตั้งเดียวตั้งอยู่ngoàiตั้งเดียว

này đi này này nè đi cứ người thôi ông cứ tính rồi phút được quá đẹp quảng quá nhắn thôi có chỉ đấy thấy đâu đó được nhìn sướng khăn quảng này rồi rồi đấy là bữa rồi cùng tập cùng tập rồi cái là điện thoại đi mi điện thoại điện thoại điện thoại điện thoại cái say gần như này thì bọn là phân đang tháo hồi thì sao tạm thiếm mà coi